Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha anh em à, Duy Khải chúng em xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì Khải thì soi sơ đồ của top 3 lần đấu mua vừa rồi nha anh em Đó, anh em thấy cái dòng nhá nhá có cái dòng kia thanh 6 thanh kiếm, anh em 6 thanh kiếm dưới chân không Đó, đó là hạng uh, võ lâm lần đấu hạng 3 nè Và đồ Khải đây nè Nói chung là đồ Khải không khác gì nữa nè mà Giống như xưa giờ thôi Đó, hôm trước thì Khải đánh đường môn xong thì Khải đổi qua con lôn Khải chơi rồi giờ Khải đánh, đổi ngược lại đường môn Đây, đầu tiên là cây vũ khí đó, cây vũ khí này là cây vũ khí bệnh viện của Khải sang boss ra nha anh em cái vũ khí này khả sang boss rồi nha nè đó anh em có xem video khả anh em cũng biết rồi tóc 20 sát thương 31 và 94% sinh lực 47 thì cái nỏ này đầu tiên cho đến bây giờ thì nó vẫn là nô một anh em à đồ xanh vĩnh viễn vẫn là nô một này chưa có cái nỏ nào đẹp hơn rồi đặt móc anh em tóc 20 đặt móc rồi nha anh em rồi tiếp tục đó là gia truyền kháng cản 13 13 kháng lôi thì cái viên mọc này khả chỉ kích được cái nón dòng hai nè chứ còn ờ, nó không kích được dòng dưới đây nón khả này 25 40 Khải đường môn sẽ đi theo kiểu cũng là phòng thủ của Lý Nhưng mà Khải có ba món rồi nè Khải có ba món rồi, Nón này Bao tay này Bao tay này ép xịt anh em mình thấy rồi Video trên kênh anh em mình thấy rồi Không thể hiểu xịt 20 luôn nè Rồi Đai lưng 1940 Đó ok chưa hiện tại Khải uh, Tiếp tục đó là đôi dây 40 và 22 kháng hỏi thể lực cao Rồi tiếp tục đó là cái áo Áo thì uh, 40, 40 và 20 chúng độc. Qua là 20 không banh, sử lượng lực. Nói chung là đầu tiên tầm này cũng khá tương đối rồi nè. Cũng có nhiều món khải ép mát như là đai lưng nhưng mà khải bán rồi nè. Khải mua là đai lưng này. Đó, đồ khải như vậy thôi. Thì hiện tại đang có ta 120 500 từ thêm nhẫn rồi nè Đó. 120 500. Và full kháng hỏa. Kháng hỏa này, đó 23 22. Ok, kháng cả. Đó, rồi thì khải nó mang nhập bòi uh, lôi đỡ kích cái cái đai lưng dùng hai làm chậm nè đó khải mang cái đai lưng uh, à, mọc đỡ kích cái cái đai, đai làm chậm này đó nói chung set đồ khải thì gọi là set đồ năm hành nè set đồ năm hành chứ không không được set đồ ăn ban này nọ đâu nè và con phi dân phi dân này đầu server khải mua năm triệu à, khải mua mấy triệu ba triệu ba đó nè nói chung con phi dân này thì sau này có bán thì khải thu lại 75 kim nè 75 kim tương đương cũng gần 4 triệu hơn một chút nè gần 5 triệu đó vậy thôi Sơ đồ Khải khá là đơn sơ thôi em Mà nói chung là Khải cố gắng được hạng 3 thôi em Tháng 41 thu 7 Đó Hạng 3 Rồi bữa nào Khải sẽ soi à, hạng top 1 Đồ hạng top 1 cũng như là đồ hạng top 4 cho anh em xem Rồi anh em xem video của Như Khải thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ anh em ơi Video này thì Khải đang soi vào năm liên đấu hạng 3 nha mọi người Đó ok chưa Kháng Khải này trường em ra này Chúng là tầm này kháng như thế này thôi nè Không có nhiều hơn được đó vậy thôi Kháng này đã đi đánh liên đấu tháng vừa rồi anh em đó ok chưa anh em nhớ cho một like chia sẻ cho nha